Ok luôn anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Ngày hôm nay lóng qua anh em ạ. Chính vì thế là tôi quyết định là ra clip vào buổi tối để cho anh em xem nó đỡ nhọc. Mắt rời xem nó thích hơn anh em ạ. Ơ. Trận đấu này có tao chấp hết này. Chào gái. Giờ mới để ý anh em ạ, tao chấp hết từ kia là là là có có phải là Lê Khả Hưng không nhở? Lê Khả Hưng top 1 donate không? <laughs> Để xem là có phải không? À, à tôi nhầm tôi nhầm. Không phải Lê Khả Hưng. Đinh Việt Phú anh em ạ. Anh em Đinh Việt Phú mà cũng là top donate đấy, ở top 5 donate. Ôi giời, trùng hợp thế nhờ. Gặp ngay như là là fan cứng ở game today ở trong game luôn. <laughs> ừ. Ôi rồi lại còn có ông khác hỏi này Chào uh, chào chào chào Đinh Việt Phú không lại đi mình Luffy hỏi Đấy à Có nhiều anh em biết tôi phết nhờ có nhiều ông biết phết đấy Ghê thật Giờ mình đã nổi tiếng đến như thế này rồi sao <laughs> Đi đâu cũng thấy có người chào. <laughs> Nhưng mà nói chung là vẫn chưa thấy anh em ờ, Đinh Việt Phú trả lời thì Rất có thể là không phải rồi Đây chắc là là, là người khác trùng tên thôi. Trùng tên rồi anh em ạ Ok thì còn anh em Đinh Việt Phú mà gặp thì chắc có chào ngay như làm gì có chuyện tôi chào chưa thấy chào lại không phải đâu. Rồi ok Đồ này chơi gì đây Hunter được không Hunter chỗ này không có um, Có Tetsulami nhỉ anh em nhỉ Không có Tetsulami thì chơi ờ, Không thì chơi cái khác Thiếu gì cả chơi Xây dựng từ bộ Hunter đầu game rồi chuyển đủ các thể loại bài mà Ui rồi cái gì kia Nhường idol top 1 Mới được lên TV À không không nhá <clears throat> Idol là ai chứ tôi có phải idol đéo đâu Tôi chỉ là một thằng thợ stream thôi <laughs> đấy nhưng mà bạn vẫn nói đúng đấy đấy là nếu mà top 1 thì vẫn được lên tivi nhá nhường top 1 đúng rồi nhớ nhường nhá <laughs> tao chấp hết cười kìa thôi đúng rồi thế khả năng là anh em đinh việt phú <clears throat> à bạn tôi không phải là hama nhé à, đúng rồi tôi đâu phải hama đâu tôi mà là idol hama thì tôi khóa mõm cái thằng colora ngay Người ta chiến thắng bằng cái thực lực của người ta Mất bao nhiêu những cái tinh túy chất xám vào trong game mà lại bảo nhường Nhường là nhường thế đéo nào Đúng không anh em <laughs> Nhường Ui giời Được Nhưng mà tôi thì khác nhá Tôi thì nhường người cũng được nhá Cố nhường của tôi top 1 để anh em đều được lên tivi Ôi chết thật Nói Hama cái gì kia Thôi chết là không được rồi Không được rồi Không thể nói Hama như thế được Rồi gáy như này chắc chơi hay đấy chơi hay đấy ừ. rồi thôi được rồi thôi được trận này thì tôi tôi xin phép anh em nhá là hôm nay trận này riêng cái trận này cho tôi được lấy lại danh dự cho Hama <laughs> anh em nhá xin phép trận này lấy lại danh dự cho Hama phát phải dạy cho Corolla bài học mới được giấy thì khét đấy nhưng mà trông này eco à à eco ngay từ đầu luôn đúng không thế thì lại dễ rồi rồi Eco ngay từ đầu thế là là là là, là sẽ coi như là biết được là đối thủ chơi gì rồi. Đấy, xác định luôn mục tiêu đối thủ chính là Colora anh em nhá. Chuyện này phải lấy lại danh dự cho Hama, không thể để nó nói như thế được. Đấy, thế nhưng mà cái việc mà dạy cho người khác một bài học thì nó cũng không đơn giản như những gì mà tôi vừa nói đâu. <laughs> nó phải có cái quá trình em ạ, bài nó cũng phải đỏ đỏ chút nó phải ra nhá. Đấy, thế là cái công việc mà dạy cho người khác một bài học thì nó khá khó Nên là chúng ta sẽ làm một cái việc mà nó đơn giản hơn Đấy chính là cảm ơn các anh em đã donate <laughs> Rồi, xin được cảm ơn các anh em đã donate cho tôi trong hai ngày vừa qua Xin được cảm ơn anh em Đào Thanh Sơn đã donate cho tôi Anh em Đào Thanh Sơn thì anh em nếu mà anh em xem các cái câu chuyện của tôi trước đây Thì anh em cũng biết là hồi cái hồi cấp 3 tôi có một anh em bạn thân tên là Đào Thanh Sơn luôn Thì đây tôi lúc đầu mà tôi nhận được cái tin nhắn donate này này Thì tôi cứ ngỡ đấy là bạn tôi donate cho tôi đấy nhưng mà hóa ra không phải đấy thì rất là cảm ơn anh em đào anh sơn nhá nếu mà anh em ờ, xem cái câu chuyện mà ngày trước tôi ờ, đi um, lên hồ gươm ấy cái hồi cấp 3 tôi lên hồ gươm xong tôi buồn ỉa ấy thì anh em cái người đèo tôi ấy chính là đào thanh sơn <laughs> thì anh em donate cho tôi lần này cũng là một anh em có tên là đào thanh sơn rồi rất là cảm ơn đào thanh sơn và cũng đồng thời xin được cảm ơn anh em asen mai thạnh triều anh em Mai Thành Triều đã donate cho tôi Cảm ơn tôi vì có những cái clip giúp cho anh em à, Asen Mai Thành Triều lên được rank queen Chúc mừng à, anh em nhá Chúc mừng anh em và cũng hy vọng là anh em sẽ vẫn ờ, như là xem kênh của tôi ủng hộ cho những cái clip mà tôi ra hàng ngày Cảm ơn anh em rất nhiều Tiếp đó là tôi xin được cảm ơn uh, các anh em đăng ký hội viên mới ở kênh Xin được cảm ơn anh em Phạm Việt Tùng đã đăng ký gói siêu cấp hội viên Cảm ơn anh em MC Joy linh anh em Ngô Văn Tuân, anh em Nguyễn Tuấn An, anh em Lam, anh em Sang Ngô, anh em Thuận Hoàng, anh em Thanh Tùng Khuất và anh em Anh Em. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để đăng ký hội viên ủng hộ tôi. Trong đấy thì có anh em uh, MC Joyler Linh là cũng là một anh em YouTuber và anh em cũng sở hữu một cái kênh có số lượng người theo dõi là 14.000 người rất là lớn. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con game này Anh em và tôi sẽ cùng nhau lấy lại danh dự cho Hama Bằng cách dạy cho Colorado bài học Đấy, rồi ok chuyện này thì bây giờ chơi gì đây? Ờ, tôi cũng chưa biết chơi gì <laughs> Mua rất nhiều thứ ở dưới Có thể là mết này, mết này chơi uh, chơi human ở đây này Đấy, anh em thấy là có ba human rồi Đấy, nhưng mà thôi, tôi không chơi đâu Tôi chỉ có hai con đường thôi Chơi chỉ có hai con đường thôi Một là Hunter này Đấy, Hunter tí nữa chuyển cái gì Hunter chuyển sang Exit là là cũng ok đúng không? Đội hình mạnh bây giờ. Thứ hai là chúng ta có thể chơi um, uh, chơi Clyde. Đấy rất mạnh nhá, uy tín luôn. Clyde anh em thấy là cái trận trước là anh em thấy là tôi đấy, tôi chơi ờ, Insect mắc binh luôn mà bị cái thằng Clyde với toàn hai sao. Đấy mà con Live Blade hai sao mà nó đấm cho sấp mặt luôn. Ôi tôi chết rồi. Trận này vớ vẩn để chơi human này anh em này. Ơ, vừa bán human ờ, ra này vừa bán con flame với cả con con con con cm lại ra nhưng mà thôi anh em ạ không không chơi đâu chơi cái gì mà nó nó, nó chắc chắn là nó có thể là nó nó, nó dạy cho người khác được một bài học thì <laughs> tôi tôi nghĩ là nó phải cẩn thận chứ không đánh được cái kiểu human ở đâu anh em ạ chơi human thì nhiều khi nó gọi là nó hơi bị đặt cược quá nó hơi bị nó gọi là gì nó gọi là hơi bị mạo hiểm đúng rồi phải dùng cái từ mạo hiểm chơi human mạo hiểm lắm anh em ạ Chính vì thế nên tôi quyết định lại mua human Đấy <laughs> ừ, Giời anh em thấy khó đoán chưa Khó đoán thật Ui chơi gì nhở Chơi gì nhở <laughs> lại lại ra già đi lại đam mê rồi chết rồi đam mê đam mê xuống hố đấy đây này agali lai tiếp này anh em ơi nhưng mà lại ra doom ôi mẹ ơi đấy tôi cứ quyết định là lại đam mê human xong rồi lại ra doom ờ thế cơ Ừ thế lại cho Doom vào thay con này này Được không? Mạnh ấy Đấy, Doom vào Rồi nhưng mà đây lại vẫn có slot nữa thế Bán bớt đi rồi Thế này là phải bán rồi anh em ạ Nhưng mà bán con gì? Bán con gì mới được chứ thế Xác định là là, là là là là chơi human rồi anh em Xác định là chơi human rồi Thế nên là, là nếu mà muốn mua hai con này Thì chúng ta lại phải bán con già đi <laughs> Đấy nó lại như thế của anh em ạ Thế thôi Chúng ta lại không chơi human nữa vậy <laughs> khó đoán khó đoán phết đấy anh em ạ khó đoán phết đấy. cũng chưa biết chơi gì đấy anh em ờ, thậm chí là anh em ờ, hỏi tôi là tôi chơi gì tôi thậm chí là tôi cũng không biết <laughs> tôi không biết là tôi chơi gì nhá bản thân chính bản thân tôi không biết hay quá cắt chuối ngon đấy được ơ ờ, gì đấy ra human nhiều thế ôi đủ bộ human rồi đấy anh em này ơ ờ, đủ bộ human rồi rồi ơi thế mà không chơi chán đời thật chơi gì nhở ba warrior ờ thế này là phải chốt thôi nghe nói là là là bọn live bây giờ nó đang tín đấy anh em ạ nhưng mà phải hai slot nữa thôi bán cung vậy tôi không chơi cung nữa vậy anh em nhá không chơi cung nữa bây giờ ra cặp này là phải chơi cặp hai cặp lai hai cặp lai hơn hay là hai cặp cung hơn chắc chắn là hai cặp lai hơn rồi anh em so sánh về về về sức mạnh đội hình thì cung làm sao mà đánh được với cả cờ lai <clears throat> hunter không có tuổi đánh với lai anh em ạ nếu mà là cùng một cái đội hình ấy đó thôi thôi, thôi chơi lai đấy ôi sồi <laughs> wow một cái sự lựa chọn rất chính xác anh em ơi <laughs> Ok, nhưng mà vẫn chưa cho vào được. Bây giờ cho vào mất chuỗi à? Bây, bây giờ như này thì lại vẫn chưa được. Bây giờ 4 like đúng không? 4 like nhưng mà lại chưa có Glacier. Có chơi nổi không? Đấy, vấn đề là thế với cả đồ này. Đồ này thì vẫn chưa chơi được. Đồ này thì vẫn đang hơi đuối một tí, không có đồ đam. Bọn này bây giờ lại không có đam anh em ạ. Bây giờ tôi cho này vào thì đam lấy từ từ đâu? Lấy từ đâu nhỉ? Bây giờ cho này vào thì đam lấy từ cái con nào? Hay là chơi Warrior Hay chơi Warrior nhở Đây này Warrior cho nhiều phết ra Doom rồi này 9 Warrior ổn không Trận này 9 Warrior thì nói chung là Warrior thì bây giờ là cũng mạnh ấy Thì cũng chơi được ừ. Thế như này Nó lại như thế các anh em ạ Nên bây giờ tôi cũng, bây giờ cũng đang hơi đắn đo một chút Không biết là chơi gì thôi để round sau chốt vậy round sau chốt Đấy, nhưng mà vừa lấy là bán cung đi tự nhiên lại ra con thua thỏ hai sao ui line blade line này nhưng mà đồng thời là nó cũng sẽ ra hai con warrior nữa anh em ạ tuy nhiên tôi chưa nhận thấy là ở đây là warrior nó ra con chó sói để kẹp bit vào tức là warrior bây giờ là doom gây đam đúng không nhưng mà chưa có hai sao nếu mà nói về độ tín thì ở cái trong cái giai đoạn này thì tôi nghĩ là cửa lai với một con lai blade lai ở đây là cũng ổn rồi nên là thôi chúng ta đợi một round nữa đi Một round nữa nha anh em nhá Đấy một round nữa cho Clive vào thôi Thôi chốt like luôn anh em ạ Chốt like luôn Trận này lại một cú quay nữa Quay xe nữa rồi Không chơi được Warrior đâu Trận này Warrior bây giờ nếu mà tầm này thì nó lại hơi đuối Nó hơi đuối thật Toàn một sao anh em ạ Đấy Mà round này Ui ôi round này 1, 2, 3, 4 con 5 sao á 5 con 5 sao á 5 con 5 sao Vai có mất chuối không? 5 con 5 sao Gọi ra một đống đệ luôn Ờ nhưng mà có vẻ như con Doom nó khá gánh ở đây Ờ được cái nhỏ Trông có vẻ vẫn thắng này Ờ được cái nhỏ, được cái nhỏ, được cái nhỏ, được cái nhỏ Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy Hay quá Hay Mày quá cái thằng đấy nó lại nó lại khỏe nhưng mà nó lại không áp cấp Ờ, à đây rồi anh em ơi Thế thôi chốt nhá rồi, đây rồi Thôi anh em ạ, mặc dù là ra cặp Doom nhưng mà ra là con heo Clyde lên 2 sao là đánh được rồi Được Rồi, chốt luôn Ở level 7 này Chúng ta sẽ có 4 Clyde kết hợp với cả hai đỏ level 7 Được không? Không Hơi thiếu đam, hơi thiếu đam Cho đam vào Cho súng vào này Ok chưa? Rồi, bán hết đỏ đi anh em ạ Rồi Ui chết rồi chưa kịp dồn đồ Ui nhưng mà cũng may anh em ạ Quên quên đấy quên quả tí nữa thì mất chuối anh em ơi May thế này Mẹ tí nữa thì mất chuối May quá gặp cái thằng này yếu May Được <laughs> Hết hồn hết hồn hết hồn hết hồn Rồi Được đấy Xây dựng đội hình chuyển rất luột luôn Thôi thôi thôi thôi rôn rôn rôn rôn Xả hết tiền thôi anh em ạ Cơ hội nó chỉ đến một lần thôi Rồi xả hết tiền rồi xả hết tiền rồi xả hết tiền rồi <laughs> xả hết tiền gấp anh em ơi Mẹ. đây rồi hai glacier à run tiếp chưa đủ hai sao hai sao hai sao hai sao hai sao hai sao hai sao hai sao xả hết mẹ tiền rồi vẫn chưa ra là sao ê ở đây rồi, ui được đấy đây rồi bạn ơi có đam có đam có đam có đam hay quá anh em ơi Ui dồi với cái tầm này mà LC lên được hai sao thì Ui thằng nào ăn được Nhá cái chuỗi này của tôi nó kéo dài mãi mãi mất <laughs> Ơ nhưng mà thằng này trông có vẻ hơi mạnh nhở Có phải không Đừng bảo thua này nhá Ơ kìa Alo alo alo alo Ui tôi chết tôi rồi Con mẹ vừa mới xài hết tiền gặp thằng khỏe thế Ôi rồi ôi Họa rồi anh em ơi Ui rồi Mẹ xài hết tiền xong gặp lông cắt chuối luôn là thế đéo nào khỏe thế mà thằng đấy là mới có level 6 vài chiến đấy nhở berserker hai sao chiến thế bốn con hai sao búa xét các thứ tôi không có đồ gây đam tôi mà có cái hai tia thì chắc cũng đỡ đấy mà hai tia cũng đéo được hai tia thực ra cũng đéo ăn được bởi vì là là là là, là đồ là là không có ở trên người con con live blade live hai sao chưa có live Blade Live 2 sao Ôi giời tôi chết rồi anh em ơi Quả thật tiền quá Mẹ biết thế thì giữ vô 50 tiền luôn cho xong Nếu hiểu kiểu gì may mắn đến đến, đến hai lần gặp tôi May mắn ờ, những cái round mà gặp mấy cái thằng yếu vãi cứt thì tự nhiên round vừa mới xả tiền xong Xả hết tiền để giữ chuỗi thì gặp ngay một cái thằng là mạnh nhất thì tôi chết rồi Toàn quá anh em ạ Quả mẹ xả hết tiền luôn Mất bố 50 tiền Lẽ ra là bây giờ lợi tức là, là cộng 10 tiền mỗi round rồi đấy Giữ 50 tiền rồi đấy Vai lắm nhẫn lé thế vai cả đồ ạ Đây rồi Không thể tin được ấy Thật sự là như thế luôn Thôi thế thôi bây giờ lại phải đánh từ từ vậy đang định coi như là xả gấp tiền đẩy cho nó nhanh <laughs> Ai ngờ bây giờ lại phải đánh từ tốn anh em ạ à. Thôi lại từ tốn vậy Ừ mà lẽ ra trận này đánh đại diện cho idol Hama thì phải đánh theo phong cách của Hama chứ Sao lại đánh cái kiểu gấp gáp thế Tuấn ơi Phải đánh từ tốn thôi 50 tiền áp cấp dần dần thôi Phải chơi theo cái phong cách của quý tộc chứ Nhà giàu chứ Tiêu tiền theo cái lối tiêu tiền của nhà giàu thì mới lắm đầu thiên hạ chứ Ai lại mẹ tiêu tiền như ăn cướp từ nay tôi chết rồi tuần ơi Ở Corolla này à, <laughs> Ôi ôi Corolla chơi cái bộ gì đấy À đây là bộ gì đây Các anh em thấy quen không Ui rồi ui Anh em thấy quen chưa <laughs> gót rồng mập ấy à có được 11 chuỗi thắng à, chuỗi chuỗi thua liên tiếp rồi kìa không ai phá chuỗi à được đấy, eco eco như này là có khả năng cao là lên 10 luôn này. <laughs> Đúng không? Trông giống lắm này. Eco kiểu cộng 11 kia là là là, là 31 uh, 31 máu mà vẫn chưa thấy là có dấu hiệu là là là xả tiền để lật kèo như này thì vớ vẩn là lại định là trồi một phát lên 10 luôn phải không? Phải không nhở? Không biết, từ từ để xem. Ui rồi cái bộ đấy nó lại quen quá rồi còn gì nữa. Anh em <laughs> xem kênh của tôi thì còn lạ gì cái bộ đấy. Rồi ôi, cái bộ mà tôi nghiên cứu sáng tạo ra thì thôi Vào cái bộ đấy thì là tôi biết là phải chơi như nào rồi anh em ạ Được đấy <laughs> Hay quá nhờ, ô thế, thế này là không phải đâu Thế này không phải là, đây nó không phải là một cái sự vô tình Tôi nghĩ là như thế Không phải là một cái sự vô tình mà Corona lại chơi cái cái cái cái, cái, cái này đâu Anh em ạ Tôi nghĩ là đây là là muốn là coi như là um, chứng tỏ là Corolla là là là một cái người mà hay xem kênh tôi Đấy, muốn chứng tỏ cho tôi cái điều đấy. đấy Hay xem kênh tôi là Muốn biểu diễn cái live up đấy một lần để cho tôi biết Là có nhiều anh em còn chơi hay hơn tôi Đấy, đúng không? như <laughs> này, kiểu là kiểu thế này đây Đúng là cái kiểu như này là như thế đây Nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến những người khác anh em ạ Còn thật sự là Đấy nó không phải là cái mà tôi quan tâm <laughs> Quan tâm bây giờ ấy Lại là một cái nhân vật khác ở đây Đố anh em biết là tôi đang quan tâm đến cái nhân vật nào ở đây Đáng sợ Nguy hiểm cho cho chúng ta lên game Chứ còn cái bộ gót rồng mập nó không Nó vô hại anh em ạ Vô hại vô hại nhá Cái bộ đấy vô hại thôi có một cái bộ đáng sợ hơn nhiều nó đang ở trong trong trong trong tám người này nhưng mà tôi không nói để cho anh em tự comment nhá anh em đố anh em biết là ai là cái người đáng sợ đấy <laughs> ai là cái người đáng sợ đố anh em biết thế thôi nhiều khi là cũng phải u mở mở thế nó mới hay nó mới tương tác anh em ạ chứ còn bây giờ mà tôi nói bụp ra một cái là ai là cái người đáng sợ thì anh em lại biết tổng <laughs> ui hai con velom à từ từ con này sẽ mua sau anh em nhá bây giờ tôi cũng chưa biết là tôi chơi cái gì đấy càng đấy trận này càng lên anh em ạ trông bài ai to trông bài ai to form là hết rồi form được hết đội hình rồi bây giờ mới ra 19 thôi mà tất cả đều đã form được đội hình rồi anh em nhá tất cả đều form rồi rồi càng đấy Trận này tôi anh em nhìn đồ này <laughs> Trời Mẹ trông cái đồ nó rác Không thể tả luôn Trông chưa thấy một cái trận nào mà mẹ đồ nó rác như thế này Đồ lát vãi à Mà nó còn lát gấp một nghìn lần Khi mà vừa lấy tôi luôn hết tiền đéo ra được bài mất chuỗi <laughs> Đấy nó mới là cái lát Đấy mà cái trận này thực ra là cũng không tự tin lắm chơi bộ này Bộ này nó không phải cái bộ mà tôi chơi hay anh em ạ Bộ này là cái bộ mà tôi phải nói là chơi nó rất ít Rất ít khi chơi bộ lai này Anh em thấy tôi chơi man lai được mấy đâu mà Còn lai chơi ít lắm Đấy chẳng qua là hôm trước là thấy tự nhiên bộ lai này nó mạnh vai đài Thế hôm nay muốn thử xem là sức mạnh của nó thế nào thôi Đấy thử chơi thôi Mặc dù là trước cái trận này tôi phải nói thật với anh em là cũng phải chơi chục trận chơi lai rồi Và thấy là đánh giá là nó cũng không mạnh lắm Nó chỉ nó chỉ gọi là tạm tạm Không phải là quá mạnh đâu Bởi vì thực ra là nó có những cái line up mà nó counter ở bộ line này Bộ à, uh, 6 xuyên ấy kết hợp với cả 4 Witcher là cao tơ cứng vào bộ này đấy Đấm được anh em ạ Đấm được bộ lai Hay là bộ um, Còn cái bộ bộ gì nhỉ Bộ lai này còn sợ một bộ nữa Tự nhiên hôm trước gặp không không không, không nhớ ra À đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi Bộ 9 Warrior anh em ạ Sợ 9 Warrior phết đấy Anh em ạ tôi chơi hôm trước rồi Tôi từ gặp cái thằng 9 Warrior đấm sấp mặt luôn Chính vì thế là cái bộ này tôi đánh giá là nếu mà ở meta này tôi nghĩ là nó cũng không tín như bộ xuyên đâu Bộ xuyên bây giờ tôi nghĩ là đánh, đánh giá là xuyên kết hợp với cả 4 Witcher là mạnh nhất meta rồi Thì cái bộ đấy nó nó chấm là 10 điểm thì theo thang điểm 10 thì cái bộ này chắc là cho khoảng 8,5 8,5 thôi anh em ạ Tuy nhiên là búp nếu mà không có cái bộ xuyên wick và cái bộ Wario thì những cái bộ khác uh, mệt đấy Không có mấy bộ là ăn được cái bộ uh, bộ bộ 6 glide đâu anh em ạ gót thì cũng chỉ có gót ca lông mà phải có đồ cơ phải có hai tia phun các cái đồ đam chống chịu thì ăn được cái bọn Clyde này nhưng mà đấy là nó chỉ là ở level 10 10 thôi anh em nhá còn lên level 11 ấy thì chấp chấp luôn lên level 11 thì thì thì kể cả là ca lông hai sao anh em ạ kể cả là ca lông hai sao bởi vì khi một khi mà đã 6 Glide full giáp xong rồi cộng với cả 6 Glacier thì cái cái cái khả năng khống chế của con con con ca lông nó là không có chỉ cần lé được cái con ca lông khỏi cái con co thôi cụ thể ở đây là con lai bullet line thì tôi nghĩ là nếu mà không bắt được con lai bullet line từ đầu thì xác định luôn là cũng là thua rồi không ăn được đấy còn cái bộ này thì bây giờ đánh một con lai bullet line khá là khỏe tuy nhiên là lai bullet line anh biết anh em biết rồi đấy là nó khá là sợ cái bọn bọn bọn bọn wario nó lẩy qua lẩy lại một lúc là chết nó tự chết thôi tự lăn ra chết thôi nên là cái con này thì cần phải đánh giá cẩn thận xem là, là, là cái quyết định mà cho con đấy nó làm co thì nó cần phải hết sức cẩn thận đấy con không nên khô máu quá trong cái con live blade line này tôi nghĩ là để hai sao tùy tình huống thôi anh em ạ ra nhiều thì mới chơi luôn ở 9 lên 3 sao thôi còn không thì cứ dí một phát lên 11 luôn thế là mạnh nhất anh em ạ xong rồi nếu mà ra ra dragon clyde chơi dragon clyde đấy kinh nghiệm của tôi là thế anh em yên tâm nhá tôi chơi là tôi có kinh nghiệm rồi đấy đã phải nói là chơi qua được khoảng khoảng khoảng, khoảng gần chục trận từ cái trận hôm trước đấy từ cái trận hôm trước gặp cái thằng uh, thằng thằng uh, ờ, Glide ấy thua ấy ui <laughs> rồi gót sùng bập phọt chưa được mấy phát đi rồi này ui giày không ăn thua không ăn thua anh em ạ không ăn thua à. Đấy, anh thấy không? Tuấn Hạnh có chuỗi này này Anh em thấy chơi ổn áp chưa? Bộ này mạnh mà <laughs> Mạnh mà Đấy mà mà lại meta gót sồng ngập các thứ mà tự nhiên thành meta Thì lại toang với cái bộ Clyde cho xem Đấy rồi, rồng rồi Ok lên 9 luôn anh em nhá Tầm này lên 9 luôn Lên 9 thì nó mới đủ cái sức mạnh đội hình này Một phát lên 9 là nó mạnh lắm đấy Từ 8 mà lên 9 là nó là một cái khoảng cách Về sức mạnh đội hình nó rất xa đấy nhá Anh em nhá Đấy, thế mà cái tầm này tôi lên 9 nữa thì Úi rồi lại giữ chuỗi ngon rồi <laughs> Tầm này về 6 cờ lai kết hợp với 4 Glacier Ơ, thằng nào nó ăn được tôi Ui giời Ok, nhưng mà con lai Blade Light bị bớ kìa Ui, ui, ui chết con lai Blade Light rồi Ê, alo, alo Ơ, ơ, quan đâu nhở Ơ, ơ, ôi giời ơi, cay thế nhở Lần thứ hai thủ kiểu gì lần thứ hai trong cái cái trận đấu này có tới hai lần nó bị như thế luôn hai lần mất chuối con mẹ điên thế nhở ơ kìa lấy cứ mỗi lần xả hết tiền là lại coi như là bị dính mất chuối là đéo nào Sức mạnh đội hình lên được đến level 9 rồi 6 Glide, 4 Glacier mà vẫn thua Mẹ. Tất cả là tại con chó lại Blitzline Đừng ngu tê để nó bớ vào Chết mẹ luôn nếu được bắn được phát nào luôn Cay thật lại lại là, lại đánh bình thường lại từ từ à <laughs> Chán thật đấy Đấy cứ mỗi lần tôi gấp gáp là, là cái game nó lại bắt tôi lại phải từ từ <laughs> Chưa, chưa ra được, chưa ra được nhá Chưa ra được, chưa ra được nhưng mà tôi vẫn đảm bảo với anh em là từ 8 mà nó lên 9 là nó mạnh hơn hẳn đấy Từ 8 lên 9 là nó khác hẳn luôn đấy Thế nên là, là cái bộ này là phải chơi ở 9 Sống chết là phải chơi ở 9 Đấy, nhiều anh em cũng uh, chia sẻ với tôi là roll ở 7 lên 3 sao trước rồi mới lên 9 sau Thì đấy cũng là một phong cách chơi nhá Đấy cũng là một phong cách, cách chơi Còn tôi là tôi chơi là tôi chơi đẩy cấp chứ tôi, tôi không chơi không không, không chơi roll 3 sao anh em ạ Tôi là tôi không có tin tưởng lắm vào cái việc roll ba sao đâu Đấy, đây thích hợp cho các anh em mà chơi bị đen Đấy, chơi đen giống tôi luôn ra ba sao rất khó thì có thể chơi đẩy cấp kiểu này Được, vẫn ok Full hai sao là chơi được rồi luôn khi nào full hai sao thôi là ok rồi Nhá Rồi, trận này thì nói chung là bây giờ tôi vẫn ổn Anh em thấy là máu quá là ổn áp luôn Quá ổn áp luôn anh em ạ Tầm này máu này ổn quá rồi Đấy, live lên live thì tôi không luôn ba sao Tuy nhiên là tôi vẫn có cái cái cơ hội là có thể lên được 3 sao nên là tôi sẽ vẫn mua nha anh em nhá. Đấy nó tự ra thôi, lên 10 tự ra thôi. Anh em ạ. Lên 10 lên 11 rồi, rồi nó ra thì mình chơi thôi. Còn nếu mà lên được con rồng 2 thì chuyển đồ rồng nhá. Chuyển đồ rồng cũng ok. Đấy con rồng nó cũng sẽ mạnh ở một vài trường hợp. Đấy con Live Blade thì nó sẽ cũng sẽ mạnh ở một vài trường hợp. Đấy còn cái riêng cái con con Avenger Clyde ấy thì là không chơi được nha anh em nhá. Nên là anh em đừng có hy vọng gì là chơi con đấy để lấy đồ cho con đấy con con à, Avenzo Clyde nó phải 3 sao mới chơi được anh em nhá. Con này thì nếu mà xác định không luôn 3 sao ấy thì gọi chỉ là để kích hệ thôi. Đó, giờ ngó qua lại một lần nữa. Ui ui, mẹ thằng Kiều lên live British live 3 sao từ bao giờ kia? Không để ý anh em ạ. Lên từ bao giờ ấy nhở? Sợ ấy nhở? Còn cái thằng Bit mới, mới, mới, gọi là vãi cứt kìa. Ui, thằng Bit từ sao 7 rồi anh em ạ. Càng đấy. Sợ sợ cái thằng Bit đấy. Thằng Bit nguy hiểm. Beat Demon uh, cực kỳ nguy hiểm luôn với cái bộ line này Khi mà chúng ta chưa lên được 11 thì nó phải nói là rất là nguy hiểm luôn Đấy, Nhưng mà nói chung là bây giờ phải cẩn thận phải xếp bài như nào ấy để mỗi rào ấy là mất chút máu thôi Cùng lắm là lọt 10 máu thôi anh em nhá Không được lọt hơn đâu Trận này có rất nhiều thằng nguy hiểm anh em ạ Toàn những cái thằng 9 assassin rồi đây này 9 xin rồi đây này 9 xin kẹp 7 à 9 xin kẹp 7 Chơi ở level 10 luôn Càng đấy Căng đấy Căng đấy Chưa ở level 10 luôn Thế mà tôi vẫn thẳng anh em ạ Clyde mạnh thật Tôi nói rồi mà nó chỉ ngán mỗi Wario với cả ờ, Cái đéo gì nhở Lại quên mất rồi À Wick, Wick thôi bốn Wick kẹp xuyên thôi Bộ này không ngán bất cứ bộ nào đâu Kể cả là bit nhá, bit không, không sợ Bit này mà Live Blade Line lên được 3 sao Dragon Clyde lên được 2 sao là clear hết Không sợ đâu anh em ạ lên đường 11 thì chấp bố là bit luôn bit đem bit ở đây ờ, gạt hết anh em ạ Chỉ sợ là sợ sợ bọn đấy đấy Bọn bọn bọn Witch ấy, Witcher Chuyện này không ai chơi Witcher Mày thế Chuyện này Chuyện này không ai đi xuyên luôn Và cũng không có một ai là đi chìm qua cả <laughs> Ngon rồi anh em ơi Không có counter Counter duy nhất bây giờ chắc chỉ, chỉ, chỉ sợ bit Khi mà chưa lên được 11 thì sợ bit thôi anh em ạ nhưng mà không sao, tôi sẽ lên được 11 Yên tâm, sẽ lên được 11 anh em ạ cứ yên tâm ui cái gì đấy sáu glacier à sáu glacier nhưng mà là sáu glacier cái kiểu gì mà kẹp cả con, con, con, con heo nhở sáu glacier fake à phải không sáu glacier fake cắt chuỗi luôn hay quá rồi Đát Spirit này, lấy luôn Tí mà giả sử như gót đỏ to thì kẹp đát vào chơi gót đỏ được không? Được Đó Ok bây giờ chắc gót đỏ bắt đầu comeback đấy Gót sông mập bây giờ khỏe anh em ạ bốn máu là đạt tới giới hạn sức mạnh đấy Máu càng ít thì càng khỏe mà là bây giờ là, là lại phải cẩn thận với cả cả, cả gót đỏ anh em nhá gót sông mập ấy cũng chỉ một người chơi thôi đó chuẩn bị lên 10 đó 29 lên 10 mà 29 cần gì lên 10 31 lên 10 đi nhở 29 cần gì lên 10 đâu Đúng không Lên 10 làm gì vội Đằng nào bây giờ thêm một round nữa thôi mà máu kể cả thua thì mất bao nhiêu đâu Bây giờ mình nhiều máu à đúng không Chúng ta đang nhiều máu Lại 9 assassin Ui rồi bây giờ nó có cái con ấy rồi Kẹp đát à Sợ đấy Thế thì thua vậy Càng ấy Đấy anh em thấy không Bắt đầu nguy hiểm rồi này Đấy bây giờ chưa lên được 11 là sẽ thua Còn sẽ phải thua Chưa lên được 11 thì chúng ta sẽ thua rất nhiều ờ, line up Bởi vì hiện tại là bây giờ nó đang bị đuối rồi Ơ kìa <laughs> Corolla lại nhường rồi Rồi thế này là lại nhường để được lên tivi rồi Đúng không <laughs> Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là chúng ta đã lấy lại được danh dự cho à, Hama đấy cái đấy nó mới là quan trọng anh em ạ đấy yên tâm rồi anh em nhé yên tâm rồi như này yên tâm rồi đấy Corona mặc dù là không biết là Corona là có nhường không nhưng mà thế là cũng là gọi là được rồi <laughs> cảm ơn Corona nhá thế là anh em chắc chắn là được lên tivi đấy nhưng mà anh em nhường chưa đủ phải những người còn lại cũng nhường tôi cơ <laughs> ok rồi chúng ta đợi thôi chúng ta sẽ đợi xem những cái người còn lại có nhường tôi không nào Đấy, hy vọng là những người còn lại cũng như Corolla cũng như ông tôi ừ. Đấy, cứ, cứ chơi gót rồng mập xong rồi top uh, 7 Thế là được rồi, thế là cũng là vui rồi Ok, rồi let's go Ui, beat này Beat kẹp xin à Ăn được không? Không, không ăn được, không ăn được Cái bộ beat bây giờ chưa ăn được anh em ạ Ăn được không? Ơ, trông có vẻ ăn được đấy Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Vẫn ăn được này Vẫn ăn được này Vẫn ăn được Ờ Ờ Ôi, Tự nhiên cái con cáo nó lăn Nó đến chọt cơ ờ. <laughs> Thế cơ ừ, Chắc là con cáo này nó cũng đang hơi hơi choáng một tí Choáng một tí uh, khi mà uh, Corona ra đi hơi sớm <laughs> Con cáo bất ngờ quá ừ, Nó bất ngờ quá thì tôi thì tôi cứ tưởng Corona là đánh đến cuối cùng cơ Đánh đến top 2 cơ Xong rồi nhường tôi cơ đấy nhưng mà ai ngờ cô la lại trao cái cái cái nhiệm vụ nhường tôi cho người khác khổ bây giờ lại sang xem bài tôi làm cái gì hay là có thằng nào anh em không có có anh em không cô la này có đồng đội không ấy sang soi bài để, để chỉ cho đồng đội cao tơ đúng không phải không ui giới hay là, là chỉ ờ, đồng đội xếp thế nào để nhường tôi Đấy, xếp như nào để để để coi như là bị tôi cao tơ ờ ờ cũng được ấy nhở <laughs> ý kiến này cũng hay đấy Ôi, cảm ơn Corona nhá Hôm nay Ôi tự nhiên lại được support nhiệt tình thế nhá <laughs> Kinh thật đấy Đấy anh em không Thấy không Không những là nhường nhá Mà lại còn à, sang để chỉ cho Xem bài tôi để chỉ cho người khác là Xếp bài làm như thế nào để Khi mà gặp tôi là bị thua <laughs> Được đấy Được đấy Ôi giời ơi quý hóa thế nhở Lại có những anh em như này Rồi ghép thêm cái hai tia nữa anh em ơi 4 tia anh em nhá Chơi 4 tia luôn Tí nữa cho rồng bắn 4 tia cực kỳ khỏe luôn ok bị làm sao đây Ấn đéo up được cấp này ok ok kìa Ui bị kẹt lút này Rồi lên 11 rồi Ok anh em ơi Thế là chúng ta đã có đủ bộ Ok Rồi Đấy tức là bây giờ là, là tuyệt vời rồi này Kiểu này là là là là, là, là vớ vẩn là, là, là, là có khi lại top một thật đấy Đấy nhưng mà tôi vẫn còn chưa tình đến cái việc là là, là, là có người là Đấy nhường Đấy, anh em thấy không Đấy, đội hình nó đã thấy là uy tín rồi đã thấy là gần như là top một lắm trong lòng bàn tay rồi rồi lên được 11 rồi là coi như là ok rồi sức mạnh của đội hình là quá khỏe rồi ok nhưng mà <laughs> thôi tuần đây <laughs> thôi tuần đây lần thứ ba lần thứ ba nếu hiểu kiểu gì lần thứ ba rồi anh em ơi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. à đến bây giờ thì tôi biết rồi Hóa ra cái thằng đồng đội của thằng Colora nó chính là thằng Việt Anh Đúng không? Thằng Việt Anh, thằng Corona nó sang đây nó soi để nó chỉ cho thằng Việt Anh counter tôi Đúng không? Counter chứ chứ chứ chứ, chứ. nhường đéo gì, quả vừa lấy nó ăn tôi mà thì nhường cái đéo gì Tôi cứ tưởng là nếu mà ờ, nhường thì là phải tôi sang là tôi phải ăn chứ <laughs> Nhưng mà các bạn ơi, tôi đã có Dragon Claw 2 sao rồi thế cái câu chuyện bây giờ nó lại khác nha anh em nhá Ờ <laughs> Rồi xem nào Dragon Clyde bây giờ nó mới gọi là phát huy sức mạnh này Đấy rồi xem nào Dragon Clyde đây Khạc bốn tia anh em nhá Dragon Clyde bốn tia Ui ui ui cỗ máy thần công của tôi Cỗ máy thần công của tôi Ui đấm lâu thế nhờ Được chưa Ui dồi ui dồi, ui dồi. Này thì live Blade live 3 sao Đi luôn không Đi luôn Ây giời Hay chưa Hay chưa À đây rồi Grim chắc Được Cho vào combo phát Ok Úi giời ơi búa xét Được quá nhờ Gì nữa Đây luôn Hút máu Quá tốt Chuyển đồ cho Dragon Clyde Đây cầm hết đi bạn ơi Rồi bây giờ thì hút máu cực kỳ kinh khủng Đến từ Dragon Clyde nhá Dragon Clyde bây giờ mà được đấm thì Úi giời Và tôi chưa biết là hai cái thằng còn lại kia Thằng nào là bạn ở Corolla nhá Đấy, không biết là có nhường hay không thì tôi không biết nhá Đấy, mà tôi, thắng thì chắc là nhường Nghe anh em nhá Còn tôi thua thì chắc chắn là đéo nhường đâu <laughs> Cái này thì hồi sau sẽ rõ thôi Chưa biết được anh em ạ Cứ đợi đấy rồi để xem cái sức mạnh của cái con này nó như nào đây Đấy, gặp Feather kết hợp Assassin May qua cái con sát thủ nó vẫn chưa lên được hai sao Thế thì vẫn ăn được Ui rồi nhìn con rồng nó clear kìa Trông khạc kinh đấy Ui đi luôn không Đi luôn rồi 16 máu thì chắc chắn là đi luôn Hay quá Tôi đẩy luôn ở cả cả cả Việt Anh đi kìa Hay quá nhờ Rồi Rồi làm quả cuối thôi Lao cuối rồi anh em ạ Roll phát cuối nào Để mua tự động cho nó dễ ra Rồi ok Rồi thôi Roll thôi Lại bật lên like trứng này live blade hay quá đó rồng à, live blade live ui cầm một con nữa thôi một con live blade live nữa thôi live blade live live blade live live blade live ơi ra đi ui rồi đây rồi <laughs> thế thì ồ oh. thế này thì tôi là thật anh em muốn nhường cũng khó anh em ạ <laughs> muốn nhường cũng khó <laughs> thôi được rồi ok anh em ok anh em Thôi được rồi Thôi được rồi bạn ơi Thôi bạn ơi bạn ơi bạn ơi Nhường nhường thôi Nhường thôi nhường thôi Tầm này nhường thôi Nhường tôi thôi Nhường tôi thôi Nhường tôi thôi Ui ui ui Ui rồi ơi Cảm ơn nhá Cảm ơn anh em đã nhường nhá Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều đã nhường tôi trong trận đấu này Không có anh em chắc trận này tôi không có một đâu Đấy nhưng bù lại thì đấy anh em nhá chắc chắn là các anh em sẽ được lên TV Rồi cảm ơn anh em rất nhiều Đấy tôi nói thật với anh em là không không phải lúc nào cũng được nhường đâu Mà lúc đéo nào cũng không bao giờ được nhường anh em ạ Lần nào vào trong ranh cũng thế thôi Nhăm nhăm mà mình biết mình cái là cố gắng đấm mình đưa ra đi sớm anh em ạ Suốt ngày bị counter thôi, suốt ngày bị soi bài counter thôi làm gì có được ờ, quý hóa như này đâu anh em ơi Tôi thật tôi vào trong ranh mà tôi chơi ấy cái việc đấm tôi ấy, nó như là cái niềm vui của mấy cái